trong dám công vòng qua chơi đạo nhà mười phương hiện thành mây bao liên tường chư phật rõ liên ngọn hương trí niệm phan thân còn thể hiện tiền chứng minh hương nguyện phước liền ban cho mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên thủ thiên nhãn phương hài đại bi tâm đà ra ni nam thân đà đắc nam đại thân ác cha dạ thân tình vô lăng bòn ta từng nghe lại thật như vậy à, một tá nọ thấy tôm ăn châu xa vậy thành kỳ thổ viên chúng à, một liên mai đặng lụng thông à, muốn cho cha mẹ cõi cùng lưng công dưỡng dục thân ân dốc trả cho cô đã dòi thử tiện thọ dùng bữa cho pháp câu thái phật giờ nói dứt một liên cùng bồ tát chữ tăng đồng nhau tỏ giả vui mừng một liên

chớ là chả nghĩa sanh thành sao là câu văn chúng sanh môn lời nam mô đại hiếu bậc thiện lên bồ tát nội kính à, bao đáp công ơn cha mẹ ta từng nghe lời tạc như vậy một thở nọ thay tôn ăn chỗ xa vậy thành kỳ thủ phen chung chư tăng câu hỏi rất đồng à, tin và đến số hai muôn tám ngàn lại cũng có các hàng bồ tát tại tại đây đổ mặt thần thần bây giờ phật lại lên đường cùng hàng đại chúng nam phương tiến hành đa chớ đen độc trong cho rằng phải bảo an đang ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin à, đều thứ nhất giữ gìn thai giác thứ hai sanh để gom về à, chịu đau chịu khổ mỗi mấy trăm phần à, điều thứ ba thân ăn nuôi dưỡng cực đến đâu bền vẫn chẳng lai 万能章。 nói cũng đành ờ, khi con căn bệnh đặng lành thì cha mẹ mới an thần 要。 bao đau đau 太大。 đó thằng ไป